thì ờ, đầu chia lửa thì các bạn cũng nên gắn ờ, cho nó sát vào thì nếu mà cái đầu chia lửa này mà gắn không sát vào á thì nó sẽ gây ra cái trường hợp là nó sẽ phực khi ngọn lửa tắt đi đây các bạn phải gắn sát cái đầu chia lửa này lại nè ừ. nó phải khích cái ngọn cái đầu chia lửa này các bạn phải gắn cho nó khích xuống cái, sát với cái viền trên cái mặt bếp này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 cái đèn ở trên cái cục nguồn bao vô này nó sáng đỏ nè là chứng tỏ ở cái đầu ra đây nó sẽ có cái dòng điện đây nhưng mà khi các bạn sử dụng đây ở pin này các bạn không cần phải sử dụng pin này thì để khắc phục cái vấn đề về pin thì tôi đã thay thế bằng cái ngục nguồn bao vô này rồi và để sử dụng giúp cho các bạn sử dụng luôn khi ờ, sử dụng được bếp mà khi mà cúp điện á thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại này pin thì đã qua sử dụng của Nhật về nè về thì tôi cũng sẽ để trực tiếp vào bên trong cái hộp pin này khi cúp điện thì các bạn sẽ có pin này để sử dụng rồi nè không cần phải gián đoạn khi mà cúp điện có điện thì ta lại sử dụng qua cái nguồn 3V thì tôi sẽ gắn trực tiếp ờ, bỏ cục pin này trực tiếp vào bên trong cục pin này các bạn về thì mình sẽ cắm thêm cái nguồn 3V này vào bếp thôi cắm vào ổ điện để sử dụng song song không ảnh hưởng gì đây cái đầu chia lửa của tôi đã gắn sát rồi nè thì pin này tắt này không ảnh hưởng gì còn ờ, khi mà